Xin chào anh em nhé Hôm nay à, tôi xin à, chia sẻ một cái à, clip pha màu gọi là clip pha màu 3 nó xếp theo thứ tự tôi tự quy định Đó là một cái clip pha màu về về để thi công sơn giả đá cẩm thạch màu xanh ngọc Đây, đây là các bạn ạ Trên màn hình đây là một cái mẫu để pha ra cách cái màu này và đánh lên cái giả đá theo cái mặt bàn này đây là cái mặt bàn đá thật nhé các bạn ạ tôi lấy cái mẫu này ở trên ờ, mạng à, ở trên mạng nó tôi cũng không biết là nó nó, nó, nó là gì nhưng mà đại ý rằng người tôi lấy ở trên mạng tôi thấy nó đẹp trong mắt tôi thì tôi lấy nhá thì là tôi ờ, sẽ chia sẻ cái clip pha màu để đánh lên cái giả đá giả đá này nhé đấy thì là tôi ờ, nói trước ờ, với các bạn là ờ, tôi không thi thố với ai nhá đây là tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi cho tất cả các bạn nào mà các bạn nào xem cảm thấy có thể là tham khảo thấy hay hay tham khảo còn lại các bạn nào làm được rồi thì bỏ qua nhá thì để pha ra cái màu đánh lên cái giả đá này nhé ta vẫn sử dụng cái bốn cái màu cơ bản đó là màu à, đen này xanh dương vàng nghệ và đỏ cờ thì à, các bạn à, để ý trên toàn bộ cái phần cái cái mặt bàn giả đá này nhé nó có này hiện tại bây giờ nó có một màu à, à, xanh ngọc đen xanh rất thẫm đấy đây là chỗ tôi à, chỉ chuột vào nhá các bạn nhìn thấy không đấy cái giải đấy cái giải là tôi chỉ chuột đấy nhá là rất là đậm đậm thế sau đó là đến cái ờ, tông vừa vừa tông nhạt này đấy và xen kẽ với nó thì nó có một cái lèn gọi là lèn lèn vàng vàng nghệ nhạt một tí nhưng mà nó vẫn đá sang sang xanh đấy và có đôi khi nó điểm những cái gọi là cái những cái cái cái cái màu à, lâu đỏ này Đấy. có thể là máy của tôi điện thoại tôi quay bằng điện thoại điện thoại đẻo nên là có thể là nó cấu hình nó thấp nên là nó không thể hiện được các cái màu chi tiết nhưng mà tôi, hôm nay tôi tôi giờ tôi pha và tôi quay trực tiếp thì có thể là các bạn sẽ hình dung ra và và là sau đó đánh lên cái giả đá thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu đấy còn à, có thể trình độ tôi có hạn đánh nó giống giống thôi nha các bạn đừng có cười tôi nha tôi um, xuất phát từ lòng yêu nghề tôi muốn chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm của tôi và bây giờ ta bắt đầu tiến hành pha màu từ bốn màu mà các bạn tham khảo từ cái à, hai video trước là clip pha màu 1 và clip pha màu 2 clip pha màu 2 và clip pha màu 3 đều cho ra sản phẩm giả đá cẩm thạch xanh ngọc nhé đấy nhưng à, cái thằng à, xanh ngọc mà ở clip pha màu 2 thì là tôi đánh ở đánh có cái mẫu đó rồi đấy cái vòm hai cột và cái vòm ấy, các bạn xem rồi đấy và bây giờ tôi đánh tôi pha cái màu xanh ngọc đấy để đánh lên cái giả đá ở cái mặt bàn này nhé các bạn nhé còn là cái mặt bàn này đá gì hay như thế nào đấy thì tôi cũng không không hiểu về đá lắm nên là nói dài nói dòng mà chẳng qua là phải làm đây là bốn màu vàng nghệ là một này tay tôi chỉ nha tôi sẽ lấy cái bút để tôi chỉ cho các bạn xem vàng nghệ này tôi đánh à, màu ra đây nhé để các bạn căn cứ vào cái màu này mà đi mua cái mua màu nhé màu đen này màu đen các bạn biết rồi màu xanh dương này nó đây màu, màu đỏ nó đây toàn bộ hệ màu này nhé ta sử dụng đây là tôi chia sẻ cái clip pha màu từ tinh màu gốc nước các bạn nhá tôi nhắc lại là đây là tinh màu hệ nước <coughs> Đấy, tôi pha và đánh lên cái giả đá bằng cái hệ màu tinh màu hệ nước này đó là cái màu về giả đá còn cái màu lền giả đá làm thì là sử dụng hoàn toàn bằng sơn nước tôi ứng dụng đây là làm hoàn toàn sử dụng bằng hệ nước hết nha các bạn nha. chỉ có mỗi lớp bóng ngoài cùng là cái lớp bóng 2k đấy mới là hệ dung môi còn lại toàn bộ là hệ nước nên các bạn đừng có hỏi là sơn dầu hay sơn gì nữa nha các bạn hỏi cái câu đó là nghĩa là các bạn à, không xem video mà các bạn chỉ là hỏi để để mà hỏi thôi thì tốt nhất các bạn hỏi để mà hỏi các bạn tự trả lời tôi tôi uh, thấy nó, nó nghe chừng tôi thấy tôi trả lời cho các bạn nó cũng bằng thừa mà. đầu tiên uh, tôi uh, sẽ pha cái màu đầu tiên đó là cái màu xanh um, cái màu uh, xanh ngọc nhưng mà cái màu màu Ờ, không phải là màu đậm xanh nhà ờ, xanh ngọc nó có hai màu màu trong cái cái mẫu giả đá mặt bàn đấy nó có một màu đậm và một màu nhạt thì tôi pha cái màu xanh ngọc màu nhạt trước nhé thì ờ, căn cứ vào cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi ừ, sẽ lấy một xanh và hai vàng ừ. cái màu này ta sẽ pha tăng lên vì là tôi sẽ lấy từ cái màu này là màu màu chủ đạo để mình mình lấy ra mình mình đấu với cái màu khác đấy ta pha tăng lên một chút nhá và bạn các bạn tính xem các bạn làm cái giả đáo nào các bạn pha làm sao cho nó đủ cái màu cho cái cái cái, cái phần mà giả đá mình làm nhá đây một đen nha tôi lấy một phần vàng này. các bạn nhìn thấy không một phần vàng nghệ này và à tôi lấy hai phần vàng nghệ nhé và một phần xanh các bạn nhá một phần xanh dương Đấy. Đấy. tôi sẽ lấy một cái chổi các bạn đào đều nhá còn cái này ấy, các bạn à, cảm thấy nó vẫn hơi nhạt thì các bạn có thể là cho thêm một một chút nữa cũng được không sao cả chút xanh nữa hoặc là nếu mà nó đậm quá thì các bạn có thể là cho một chút vàng nữa vào đấy cái đấy là tùy theo ờ, tông mắt của mỗi người nhưng ờ, các bạn à, chưa pha bao giờ thì các bạn nên theo cái quy tắc của tôi rồi rồi sau sau này các bạn quen rồi thì các bạn có khi các bạn pha giỏi hơn tôi nhiều lần Đấy, thì là lúc đó các bạn tự tự điều tiết được nha Đấy, ta ngoáy đều nha và ta vẫn thử màu như ra đây dùng một cái chổi khô nhé chấm này chấm để mình mình mình xem cái độ đậm nhạt của nó đến đâu đấy với tôi cái tông này là nó nó cũng là tương ứng với cả cái cái cái màu của cái mẫu rồi nhá thì coi như là tôi pha màu này được Đấy. Tiếp đến nhá là tôi pha đến cái màu xanh ngọc đậm đấy thì tôi lấy từ cái màu này xanh ngọc đậm này thì tôi lên lấy cái, từ cái màu tôi gọi gọi cái màu này là màu pha một tức là màu pha đầu tiên trong cái lần pha này đấy nhé. chứ không phải là ở đâu cả đây tôi quy định đây là màu một màu pha một thì với cái màu xanh đậm ấy thì nó rất là đơn giản ừ. các bạn lấy từ cái màu xanh màu pha một này nhá à, bạn lấy tùy các bạn lượng bạn lấy bao nhiêu nhưng mà lấy này ít thôi đó Đó. bạn lấy một lấy hai phần đi lấy hai phần từ màu pha một nhé và cho thêm 0,5 đen nghĩa là gì tỷ lệ một đen và bốn màu pha một đấy tôi tôi đây là tôi chỉ áng chừng nhưng mà cái tỷ lệ như thế nào nó nó gần gần chuẩn đấy các bạn đây nha đấy nha Đấy. còn nếu mà nó cảm thấy nó vẫn nhạt thì các bạn cho thêm một tông đen cho thêm một chút nữa thôi nhé những cái thằng đen đấy kinh nghiệm là pha nhé là các cái màu mà màu màu tối là các bạn phải cho vào từ từ không à, cho ốc và phát là không không xử lý được đâu bạn lấy một cái chổi khô khác nhé Đấy. các bạn thấy không nó đen hơn không nếu nó cảm thấy vẫn chưa đen hơn các bạn cho thêm một một tí nữa thôi đấy vừa rồi là tôi chưa cho là nó chưa được ờ, chưa được một phần tư còn tỷ lệ của nó là, là chuẩn là, là chuẩn ở đây là tôi quy định chứ không phải là do nó chuẩn ở đâu cả mà là tôi thấy nó đấy. Sẽ ngập uh, hơi thẫm màu đấy còn cái giải này là giải giải nhẹ nhá và giờ còn một cái màu à, vàng lèn đấy màu vàng lèn thì là ta lấy luôn cái màu pha một nhá đấy ta tôi pha ra đây cốc này nhá thì màu vàng lèn thì chủ yếu nó là là vàng nghệ là nhiều ừ. thì à, ta lấy ba vàng nghệ này Đó. màu lèn này nó sử dụng à, hơi nhiều một chút thì ta đánh rụng ta pha nó sôi lên bởi vì là cái này nó tông màu lèn và tiếp theo là cho một phần một phần màu pha một này nhá đấy cái màu pha bột tôi nhấc lên này một phần nữa nha ba vàng với một phần này tôi vừa làm tôi vừa nói là như này nhá các bạn à, các bạn à, comment hỏi là thế ờ, pha thế ờ, pha cái màu này thì là phải à, trộn với những cái gì với cái gì thì tôi nói luôn là như này cái tinh màu nước ấy, là nó đã có cái kết cấu sẵn của nó là cái chất lỏng rồi các bạn nhé đấy cho dù nó có đặc lắm thì nó vẫn vẫn cứ là gọi là vẫn đổ được ra đấy nên các bạn vẫn có thể đánh tan được ra kể cả nó đặc mấy sau khi đánh tan rồi đấy như này rồi mà các bạn sử dụng làm thì nó lúc đó mà nó có có thể là nó nó, các bạn chấm lên nó đặc quá đấy, khó đánh tan màu thì các bạn lúc đó các bạn cho thêm cứ hệ nước thì các bạn cứ pha với cái nước uống của mình ấy nhá các bạn mua cái chai la vi các bạn uống xong là các bạn đổ vào đây là được còn cái lượng các bạn đổ nhé, thì là tùy theo các bạn thích ờ, loãng thì các bạn đổ nhiều các bạn ừ, vừa phải thì các bạn còn các bạn đã đánh rồi thì các bạn sẽ tự điều tiết được cái việc là lượng nước và lượng màu nhé nên là có bạn là hỏi ừ, mà hỏi những cái nó rất là cặn kẽ quá mà cái đấy nó tôi cũng không hình dung ra nữa thì là các bạn thông cảm vì trình độ tôi nó có hạn đó thì đây là nó ra nhưng mà đây là nó vẫn chưa chưa chưa đạt được à, à, ba vàng và một xanh thì tôi lại cho thêm cái thằng à, xanh này một tí nữa nha để cho nó nó xuống một tẹo ta lại đánh ở đây Đấy, các bạn à, để ý thấy tông nó ờ, sẫm hơn tí ok tôi duyệt cái này nha và cuối cùng là thằng nữa là thằng điểm đấy thằng lâu đỏ dùng cốc không này nha lâu đỏ thì ta lại tiếp tục lấy vẫn phải lấy đó. đây là cái tôi đưa ra một cái quy tắc pha màu do tôi nhé. chứ đây nó không phải là cái quy tắc chung mà tôi cảm thấy rằng cái pha màu theo một tức là tôi cố gắng nghiên cứu tôi pha như thế này để cho các bạn chưa pha bao giờ hoặc là các bạn uh, pha rồi nhưng các bạn không pha được cái màu này thì các bạn căn cứ vào cái này các bạn rất dễ pha bởi vì là đây là tôi đưa ra một quy tắc là rút ngắn ngắn gọn nhất đầu tiên phải pha một cái màu một đấy cái màu này là màu trung gian để pha ra tất cả ba màu còn lại nhé đấy tôi là toàn bắt đầu từ màu này nhé bắt đầu từ màu giờ lâu đỏ nhé ta lấy hai phần của thằng này là đấy không hai phần đó. và ta lấy một phần một phần đỏ còn màu đã là hệ màu nước này thì nó là cái chất lỏng các bạn nhé khi các bạn lấy màu các bạn phải phải à, lắc nó lên hoặc là đảo nó lên là tùy nhé đây một phần màu pha lần một nhé ba phần và một phần vỏ đó đánh này bồi đây nha các bạn nhá đây nha ok luôn nha thế là xong đây là bốn màu nha và giờ tôi uh, sẽ nói lại tôi nhắc lại nha pha ra cái đả đá đó này là tôi bỏ cái này ra cho nó vì nó che ánh sáng nó che cái ánh sáng đi à, ánh sáng ngoài đi đấy các bạn hình nhìn màu nó không được chuẩn lắm đấy ừ. thì để đánh ra cái mặt bàn theo mẫu đấy cái mẫu mặt bàn vừa rồi ấy nhá thì tôi phải cần sử dụng ra cái cái đấy nhưng mà tôi làm giống giống thôi nhá thì là tôi sẽ sử dụng bốn màu và bốn màu đã pha đây gồm có màu pha lần một là gì là ta sử dụng công thức đấy công thức của tôi nhưng mà là các bạn lại bảo là uh, ai quy định nọ kia các bạn hỏi những câu ấy là tôi mệt mỏi lắm nhá nói lại các bạn là đây là do tôi đưa ra một cái phương pháp để mà à, pha màu theo cái phương pháp này tôi cảm thấy nó nhanh còn các bạn có những cái pha màu khác thì các bạn có thể nhanh hơn thì các bạn bỏ qua nhá thì để pha ra cái màu à, xanh ngọc à, nhạt đấy xanh ngọc vừa đấy thì là lấy một phần xanh dương và hai vàng nghệ là màu này màu tôi à, cần ở chén này nhá. còn cái màu xanh ngọc đậm thì đây thì ta lấy lấy từ màu 1 đấy cái màu pha lần một này nhá, tức là một phần ta lấy hai phần hai phần cái ờ, từ cái pha màu một này nhé cộng với một phần đen không phải năm đen thôi tức là nó rơi vào à, rơi vào là một đen và bốn cái màu lần một này cho ra xanh ngọc đen này nhé màu vàng nền thì đây thì ta sử dụng à, lấy ba ba cái vàng vàng nghệ nhé là vàng nghệ vàng này, này tinh màu vàng nghệ này nhé cộng với một phần của cái màu đã pha được là cái màu pha lần một đấy tôi gọi là pha lần một đấy nhá và đến màu điểm cuối cùng màu à, lâu đỏ đây nó là đây ừ thì ta sử dụng là gì ba phần từ màu một này nhé và một phần đỏ ok nhá và bắt đầu ta tiến hành ờ, đánh giả đá cái đúng từ bốn cái màu này luôn luôn vào ngay nhá luôn vào ngay cho nóng nhá các bạn à, hãy theo dõi video này nhé